sao xuyên muốn đêm nay thật dài bao nhiêu ân tình tiếp nối trọn hôm sau hẹn gặp lại nhau xa cách từ lâu rồi hơn hai mươi tuổi đời ngược về di vãng một đêm trắng mùa xuân trôi giá từ âu thơ mười năm cách biệt mười năm nhung nhớ thấy thương nhau phút này trăm đêm hai người chưa hết chuyện tâm tư tuyết sương rơi nặng đầy mình vừa hàn huyên nghe tâm hồn sao xuyên muốn đêm nay thật dài bao nhiêu ân tình tiếp nối trọn gặp lại nhau xa cách từ lâu rồi hơn hai mươi tuổi đời ngược về dĩ vãng một đêm trắng tâm sự hẹn gặp lại nhau xa cách từ lâu rồi hơn hai mươi tuổi đời ngược về dĩ vãng một đêm trắng tâm sự trời đất bơ từ xa tôi về phép hai mươi bốn giờ tìm người thương trong người thương chân nghe quen từng vín sỏi trời đất đâu trong lòng đừng buồn nghe em mình còn đôi tay mình lo tương lai biết đâu sau này chúng ta sang giàu ngồi ôn gì vắng thấy càng vượt nghiêng. 上。 tiếng người trai linh về ngàn cầm trắng đôi tay ghi vào đời tấm phút này tôi ước mơ sao năm trọn một tối và câu chuyện đời e ấp trong tim đêm ước hẹn cho nhau nụ cười hình bóng thương yêu anh để vào tâm trả cho tôi người xưa thế đêm nay ngồi đây viết lại tâm tình này tàu cũ năm xưa mang về trả cho tôi người xưa mà hoen lệ bờ mi tình dù chưa phai không chung lớp bây giờ chung chí hướng anh kể tôi nghe bọn mình lúc chia tay đêm mùa xuân trôi giá từ âu thơ mười năm cách biệt mười năm nhung nhớ thấy thương nhau phút này trắng đêm hai người chưa hết chuyện tâm tư tuyết sương rơi hồn sao xuyên muốn đêm nay thật dài bao nhiêu ân tình tiếp nối trọn hôm sau hẹn gặp lại nhau xa cách từ lâu rồi hơn hai mươi tuổi đời ngược về gì bằng một đêm trắng tâm đơn vị không ngăn lâu rồi hơn hai mươi tuổi đời ngược về dị vãng một đêm trắng